những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Câu đố siêu khoai khiến anh em căng đầu tìm đáp án. Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Một, Đâu không phải tên một loại cây? A. Cà chua B. Cà phê C. Cà tím D. Cà lăm. Đáp án đúng là D, cà lâm. Cà lâm hay nói lắp là một chứng tật về khả năng nói. Cái cái cái cái cái dương dương dương trời trời đây đây đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ta ta gọi ông nội nát ừ. Cái đó nó 50 ngàn một ký đó cô ơi. Cái cái cái cái cái không không qua ai mấy mấy ngàn cái cái cái nó trong chừng nào mà đâu có mua là trời ơi trời trời trời không có cái tiền mà. Hai. Lông con vật nào dùng để làm len? A. Giếng B. Chuột C. Cừu D. Lợn Đáp án đúng là C, cừu. Len là một loại sợi dệt thu được từ lông cừu và một số loài động vật khác, như dê, lạc đà. Len cung cấp nguyên liệu để dệt, đan, chế tạo các loại áo len là mặt hàng áo giữ ấm thông dụng trên thế giới, nhất là những nước có khí hậu lạnh. 3. Đâu là tên của một loại gió? A. Tính chỉ B. Tính phong C. Tính đồ D. Tính chất Đáp án đúng là B, tính phong. Gió tính phong hay gió mậu dịch là gió thổi thường xuyên trong những miền cận xích đạo, thổi từ những miền áp cao ở các vĩ độ ngựa về vùng áp thấp xung quanh xích đạo. 4. Loại vật nào sau đây đã bị tuyệt chủng? A. Thằng lằn B. Khủng long C. Diều hâu D. Rắn đuôi chuông Đáp án đúng là B, khủng long. Khủng long là một nhóm bò sát thuộc nhánh Dinosauria, xuất hiện lần đầu vào kỷ tam địa khoảng 243 đến 233,23 triệu năm trước đây và tuyệt chủng 66 triệu năm trước. 5. Ngôi làng cổ nào nằm tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội? A. Đường Lâm B. Phước Tích C. Long Tuyền D. Túy Loan Đáp án đúng là A, Đường Lâm. Đường Lâm là một xã thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được nhà nước trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 19 tháng 5 năm 2006. 6. Trò uống tim là tên gọi khác của trò chơi gì? A. Bịt mắt bắt dê B. Ô ăn quan C. Trúng tiền D. Lùa vịt Đáp án đúng là C, trốn tìm. Ủ tim hay trốn tìm, chơi năm 10 là trò chơi phổ biến của trẻ em, số lượng người chơi không hạn chế. Mục đích là một người đi tìm còn những người kia lẫn trốn. 7. Real Madrid là câu lạc bộ bóng đá của nước nào? A. Hà Lan B. Bỉ C. Tây Ban Nha D. Áo Đáp án đúng là C, Tây Ban Nha.